Em có nghe thấy anh nói gì không? Em có nghe thấy gió nói gì không? Anh đã thương nhớ gợi vào trong gió Đôi phút bên em được nghe em nói với ai Cơn gió nào bay ngàn cuộc đời Nói với em rằng tôi lẻ loi cơn gió nào bên tai thì thầm nói với em rằng tôi rất xấu dù gió có ngang qua vương chiều làm lá ua rơi rụng nhiều dù gió có man bão điều cuốn đi mùa thu đi gió ơi gió đừng hồn lên tóc em nhưng gió ơi gió đừng ru hôn tóc em nhưng gió ơi gió đừng ru đôi mắt em dịu hiền gió hãy nói rằng tôi luôn nhớ em gió hãy nói rằng tôi mong có em gió hãy nói rằng anh thương em do hãy nói rằng tôi yêu em có nghe thấy anh nói gì không em có nghe thấy do nói gì không anh đã mặn nhớ gửi vào trong gió đôi phút bên em được nghe em nói với ai cơn gió nào bay ngàn cuộc đời nói với em rằng tôi lẽ loi cơn gió nào bên tai thì thầm nói với em rằng tôi rất xa dù gió ngang qua hương chiều làm lá khô rơi rụng nhiều dù gió man bao nhiêu điều cuốn trôi mùa thu đi nhưng gió ơi gió đừng hôn lên tóc em nhưng gió ơi gió đừng hôn lên má em gió ơi gió đừng dù đôi mắt em dịu hiền gió hay nói rằng tôi luôn nhớ em do hay nói rằng anh mong có em do hay nói rằng anh thương em do hay nói rằng anh yêu em do hay nói rằng anh thương em do hay nói rằng anh yêu em do hay nói rằng ta yêu nhau